chiều dài cáp là 24 mét đây là cái bộ à, dẫn hướng cáp này à, một cái bộ à, tời tổng tải trọng của cái bộ tời này là 38 kg tời thì à, vẫn bình thường có điều khiển từ xa có cáp phụ bộ điều khiển từ xa và tay cầm à, điều khiển thường là dài một mét rưỡi đấy cái phần này thì là phần xoay để rút cáp bằng tay này à, tốc độ cáp là 6 m trên 1 à, phút à, à, trong cái video này thì mình không có hướng dẫn cho các bạn là cái lắp đặt vì cái này nó cũng đơn giản những cái video khác thôi thực tế thì nó cũng rất là dễ nó theo màu ví dụ như ở trên này màu vàng thì đấu màu vàng màu đỏ đấu màu đỏ và màu đen đấu màu đen rất là dễ không có gì khó cả đấy à, cái này là bộ chìa à, khóa cơ lúc nào mình dùng thì à, mình sẽ bật điện nó lên nó như một cái cầu dao đấy cái này dòng nó lớn cho nên người ta phải dùng cái dòng cầu dao lớn như này đấy đây là bộ dây điện nói chung bộ này thì cứ đầy đủ hết các bạn là cứ mua về là dùng thôi đây là tay cầm điều khiển này xuống này lên này đấy bộ này thì rất là ngon chuẩn đây đây là tời 12V này 12.000 à, LB này là đơn vị Anh đấy thì à, ờ, à, xin nhắc lại cho các bạn là cái tời này có sức kéo là một tấn sức lưng là một tấn và sức kéo là 5 tấn rưỡi 5 tấn tư đấy đầy đủ phụ kiện đây là loại à, dòng thuộc vào dòng to nhất rồi một số kích thước khác ấy, thì em sẽ để cuối cùng ở trong cái video này còn à, các cái thông số kỹ thuật của nó là như vậy à, cảm ơn các bạn đã xem video các bạn nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để à, khi có cái video mới ra thì các bạn sẽ được nhận thông báo về cái điện thoại à, mọi giá thành à, về sản phẩm xin các bạn comment ở dưới hoặc liên hệ qua cái số điện thoại số điện thoại đây 0983 818 955 cáp 10mm chiều dài cáp là 24m điện áp là 12V này có cả loại 24V này đấy rất là đầy đủ phụ kiện đồ rất là chất các bạn nhìn này động cơ rất là chuẩn đẹp